Oh, Vậy thì nếu em muốn đêm nay không ngủ Đừng gọi anh daddy, gọi anh ông chủ Ngực con, mông thủ Nhặt cây bút chì when I say you If you see me calling va, va, ya, ya. Como la nalga para arriba y ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley. Pini wee mau very mo mo wee bao very mo. Tini tini tini tini tini tini go very wee mo. Pini wee mau very mo mo wee bao very mo. sao một người cứ mong còn một người trắng hồng khi... Ok, anh đã trần trọc suốt đêm qua đặt ra một câu hỏi là tại sao tên em không phải là Mẫn Nhi Và nếu em còn thắc mắc về vấn đề đấy thì em có thể đọc ngược nó lại Trên thế giới có hơn 7 tỷ nụ cười Nhưng mà với anh, nụ cười của em mới là đẹp nhất Thế nên là làm ơn Hãy để anh giúp em giữ cái nụ cười của em baby em đừng lo Em nói em thích con thỏ ok đến đó anh bắt duyên cho Không cần hỏi không cần tò mò chỉ cần biết anh thích em từ nhỏ Không biết chuyện ta bằng từ gì nhưng trước giờ anh chưa nói từ bỏ à Mà anh đâu phải làm con nít mà bắt em suốt ngày coi chừng anh Từ từ thì trao mấy nhiều yêu không cần chậm cũng chẳng Stay